Xin chào anh chị và các bạn Có một câu nói rằng Làm lụng cả đời không bằng tiền lời miếng đất Câu nói nghe rất là vần và cũng rất là ham đúng không ạ? Nhưng thực tế khi đầu tư kinh doanh nói chung hay đầu tư bất động sản sinh lời nói riêng Mọi thứ có diễn ra suôn sẻ và dễ dàng như thế hay không? Trong quá trình làm nghề thì Lan Anh thấy được một cái nghịch lý rằng là Những cái người đầu tư đất khi mà mới tham gia thì có những cái điểm chung Thứ nhất là kinh nghiệm họ không nhiều Thứ hai là vốn mỏng và thứ ba rất giống nhau đó là kỳ vọng cao giống như là anh chị bây giờ bỏ ra vài trăm triệu hoặc là một tỷ đi mua miếng đất này à, sau tháng sau hoặc là hai hai ba tháng sau cốt lời cho anh chị nhé hoặc là có rất là nhiều trường hợp khi mà đất ở đâu đó sốt lên và các cái nhà đầu tư F0 mới tham gia đến nghe lời của các môi giới bỏ ra 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu đặt cọc trong một miếng đất bởi vì nghe theo rằng là anh chị cứ bỏ tiền cọc ra đi và chỉ cần cọc xong là có thể bán sang tay lời ngay được. Nhưng thực tế cái kết là gì? Có rất nhiều nhà đầu tư, có nhiều gia đình đã mất đi cả trì lẫn trài không thấy lời đâu mà thấy mất trắng cả tiền cọc luôn. Vậy làm thế nào để giảm thiểu được những cái rủi ro khi mới tham gia thị trường bất động sản? Thì video ngày hôm nay Lan Anh có làm về một cái chủ đề rằng là hầu hết những nhà đầu tư không biết đến điều này nên không thể thanh khoản được bất động sản. Trước hết là phải đề cập đến năng lực tài chính cũng như là khả năng vận hành của chủ đầu tư. Ở ờ, trên thực tế là có những cái dự án mà được môi giới nói rằng là rất là hot trong quá trình xây dựng thì chủ đầu tư đó họ thi công giàn trải và mất đi cái khả năng tài chính dẫn đến là doanh nghiệp bị phá sản và khi một doanh nghiệp bị phá sản đi thì sẽ có những cái thứ tự ờ, các đối tượng được ưu tiên về quyền lợi tài sản đầu tiên phải kể đến đó là phải nộp cho ngân sách nhà nước thứ hai theo thứ tự đó là các cái ngân hàng mà cấp tín dụng cho doanh nghiệp xây dựng thứ ba thì mới đến các khách hàng có đơn kiện vậy nên khi mà tranh chấp xảy ra thì hầu hết các khách hàng là người chịu thiệt đề cập đến bất động sản nghỉ dưỡng thì cái tên mọi người rất là e sợ đó là cô cô bay đúng không ạ bay thì gặp quá nhiều các cái vấn đề từ việc là mô hình kinh doanh cho đến khả năng tài chính của chủ đầu tư, ờ, cách vận hành sau này và nó còn liên quan đến luật Condotel chưa thực sự rõ ràng và minh bạch. Thế nên đấy là một cái câu chuyện rất là dài sẽ bàn đến ở, ở ờ, sau nữa. Hay nữa là rủi ro về việc chủ đầu tư chưa nộp thuế đất khi giao dịch thì khách hàng sẽ không được cấp sổ đỏ, không được thế chấp và cũng không được xây dựng. Và cái cách để kiểm tra đó là Ờ, chúng ta có thể kiểm tra những cái quy định phê duyệt dự án của ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố để kể một cái câu chuyện khá là đau lòng của người bạn Lan Anh đó là à, anh chị đang sống trong một cái ngôi nhà tập thể ở cái tòa chung cư cũ tại cầu giấy Hà Nội à, cách đây khoảng 10 năm mua nhà thì không mấy ai để ý đến pháp lý của chủ đầu tư pháp lý của dự án cho đến thời điểm này khi gia đình có nhu cầu về mặt tài chính và muốn bán cái căn hộ đó đi thì vấn đề rằng là tại cái thời điểm này vẫn chưa có sổ đỏ rất là buồn cười đúng không ạ và không ai lường trước được cái việc này cũng chỉ vì một cái lý do rằng khi mà xây dựng và bàn giao cho uh, khách hàng thì chủ đầu tư đó đã chưa hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính về việc nộp thuế cho nhà nước và tất nhiên hệ quả là không cấp được sổ đỏ cho những cái người dân ở mà nói về giá trị thị trường của căn hộ đó tại vị trí tương tự thì đang giao dịch ở mức khoảng 30 triệu cho một mét vuông tức là hộ tập thể của anh chị bạn ạ 86 mét vuông thì phải tương đương với khoảng 2 tỷ 6 đúng không ạ? Ta chỉ có thể căn cứ trên hợp đồng mua bán tại cái thời điểm 10 năm về trước và anh chị rất là cần tiền nên là đành phải bán căn hộ với cái giá chưa đầy 1 tỷ đồng. Vậy nên không hề thừa khi mà chúng ta cần phải kiểm tra rất là rõ ràng về mặt uy tín, tài chính, khả năng xây dựng và vận hành của chủ đầu tư dự án khi mà mình quyết định xuống tiền. Một cái rủi ro tiếp theo mà mọi người cần phải lưu ý tới đó là một bất động sản được bán cho nhiều người hoặc như bất động sản đang được thế chấp vẫn cứ được giao bán. Tại sao lại có trường hợp này ạ? Trong trường hợp là giao dịch đất nền hay là đất thổ cư thì cái trường hợp là tin nhau và viết giấy cọc bằng tay nó diễn ra một cách phổ biến thì rủi ro này cao hơn. Ngay như trong trường hợp chắc ăn hơn đó là bên mua và bên bán có làm các cái giao dịch về bất động sản qua văn phòng công chứng thì vẫn phải có những cái rủi ro như thế này. Văn phòng công chứng sẽ xác định được là đúng thửa đất, đúng tên người sở hữu Tuy nhiên cái thời gian mà công chứng viên cập nhật giao dịch giữa bên mua và bên bán chỉ cần tranh nhau vài đợi vài tiếng đồng hồ hoặc là trong một ngày thì cái việc lừa đảo vẫn có thể diễn ra bình thường trường hợp mua bán với chủ đầu tư dự án thì do sự bất cập của luật nhà ở năm 2005, Nghị định 90 mà chính phủ ban hành năm 2006 tạo điều kiện và giao quyền cho chủ đầu tư được phê duyệt thiết kế kỹ thuật phê duyệt thiết kế dự án nghiệm thu công trình mà không qua kiểm soát của cơ quan nhà nước nếu như mà mọi người quan tâm đến thời sự và đọc báo chí gần đây thì có một câu chuyện khá là đáng buồn đó là về vụ lừa đảo hàng loạt tại tỉnh Bình Dương khi mà 21 hộ dân với mong muốn là đi mua bất động sản à, làm nơi để ở cho cả gia đình thì sau một thời gian mới tá hỏa ra rằng là không được bàn giao đất và có nhiều mảnh thì lại trùng thửa phải kể tiếp đến đó là những cái rủi ro về quy hoạch mà người đi mua không nắm được rõ ràng không tìm hiểu hoặc không thể kiểm tra thông tin quy hoạch bất động sản có thể là bên bán biết nhưng họ không cung cấp đầy đủ hoặc thậm chí tệ hơn đó là họ thông, uh, cung cấp thông tin sai lệch nhiều các cái trường hợp đau lòng đó là người đi mua không tìm hiểu kỹ càng và họ mua phải đất nông nghiệp và nghĩ rằng mình có thể xây nhà trên đó thì đây là cái sự ờ, sai lầm đầu tiên và họ có thể mất trắng khi mà đất nông nghiệp thì chỉ dành để làm nông nghiệp được thôi cái loại đất trồng cây lâu năm hoặc là đất ven biển mà khi đi mua nhà môi giới nói rằng là cái đất này có thể chuyển đổi được dễ dàng thành đất thổ cư như nhiều nhà đầu tư Hà Nội đi về các cái vùng ven biển để đầu tư uh, đất nghỉ dưỡng thì không thì lại gặp các cái vấn đề về tách thửa tách sổ từ những cái mảnh lớn thì không thể làm được những cái sổ nhỏ cho những người sử dụng sau cùng ngoài ra thì còn gặp các cái vấn đề về mật độ uh, tỷ lệ xây dựng quy định ở từng vùng từng khu vực uh, ví dụ như là uh, mình mua ở cái vùng đó chỉ được ờ, phép xây dựng từ 25 cho đến 40% mật độ đó là maximum à, nhưng đến khi người tiêu dùng thì người ta lại mong muốn là được xây full được xây toàn bộ 100% cái khu đất thì lại không được phép và khi không được phép thì họ không xây dựng được và khi không xây dựng được thì tất nhiên là mình không thể bán kể lại câu chuyện của một người khách mà Lan Anh đã từng được làm việc đó là năm 2012 anh chị ở trong Bình Thuận và cũng đi tìm những cái ờ, vùng đất mới còn sơ khai ven biển với vị trí đẹp để đầu tư tại cái thời điểm đó thì đất rất là rẻ và có nhiều sự lựa chọn thế nên là theo tiêu chuẩn là nhất cận thị nhị cận lộ anh chị đã mua ngay cái mảnh đất mà nó bám trên đường quốc lộ 179 bây giờ và không ai ngờ rằng là một thời gian sau thì cái đường nó được mở rộng ra và tất nhiên những cái dự án liên quan đến uh, đường liên quan đến cầu rồi là những cái công trình phúc lợi công trình công cộng của nhà nước thì khi bị thu hồi lại thì sẽ chỉ được đền bù một cái khung giá chung của nhà nước rất là rẻ mạt tóm lại là đầu tư bất động sản hay là bất kể các cái ngành nghề lĩnh vực kinh doanh gì trên nền kinh tế này thì cũng có lúc thua và có những lúc thắng tuy nhiên để làm thế nào quản lý kiểm soát và giảm thiểu tối đa những cái vấn đề xảy ra những cái rủi ro mà có thể gặp phải à, bằng cách là đi tìm hiểu nghiên cứu thật là sâu sắc thật là tường tận và đi thực địa những cái nơi mà mình mong muốn là đều để đầu tư trong một thời gian đủ dài hy vọng sau video này anh chị và các bạn cũng có được cái nguồn à, tham khảo nhất định à, rất mong nhận được những cái bình luận và comment của à, quý vị hẹn gặp lại ở những cái video lần sau